con hót giọng chuông nhỉ thấy rồi cành này chuyên gia ăn hàng hàng vip ấy con mái hót như đực nhỉ là con mái thôi bá Anh nhà bấy được toàn bọn mở đuôi còn mãi ác nhau mất sung rồi từ đây con mồi xuống đèo này là chén con kia nhé chưa quá rồi anh nhỉ không sung rồi Đức Mò Già Anh nhìn máy anh à Dio, lead mine. đấy anh em không phải là lúc nào cũng có thể quay được clip ở chuột thoáng đâu đấy có con không quay được clip là thế này đấy này ở ngoài thoáng nó không bám này rút bụi đấy rút bụi này thì bị sát mặt nổi luôn không nên là nhiều clip không ờ, nhiều con bội không quay được clip đấy cũng là chuyện à, bình thường thế nên mình bẻ cây này đi đang đánh nhau đang đánh nhau đang đánh nhau đang bâu lồng đánh nhau ở đấy thấy biết thấy có đôi khác rồi nhưng nó đang bâu đánh nhau này đức như thế không ui rồi nó lại ra không đậu vào công tứ nếu mà nhìn thấy nó đánh không con phải rút bụi này đây anh em ạ phải đơn giản đâu nên là nhiều con không công hiến clip cho anh em xem được máy nó không sập nhỉ sập mình chả quay được đoạn sập đang mày nói chuyện làm sao mà quay được không cánh máy nên nó đánh không sập đấy đánh mà sập thì thôi now, Bang TV. chở quá em mệt lắc lắc bay đi à nào xong nào ok nha anh em ok này lấy mình bẫy nó ở cành này đấy cành trên này hơn <laughs> tiếng ấy dậy quá thầy cả mùi à, Đà Lạt luôn không lấy được con này đấy, treo đây treo cành này treo thoáng không đánh phải giúp bụi đấy, đuôi kia bay đuôi kia bay ra ngoài phải không phải đuôi kia bay không